Hello, hello, xin chào tất cả anh chị em. Hello anh chị em, nếu có mặt thì hãy comment phần ô chat, được không ạ? Nếu có mặt thì hãy comment phần ô chat. Xin chào bạn, à, xin chào tất cả các anh chị em có mặt trong cái buổi trưa ngày hôm nay. Nếu anh chị em đang có mặt thì hãy comment vào phần ô chat. Ok, xin chào tất cả anh chị em ạ và chúng ta có thể share cái video này share cái video này để cho nhiều người khác được biết ạ. À, quan sát thị trường trong cái phiên sáng hôm nay cái việc mà thị trường chúng ta bị rũ bỏ là chuyện tất yếu xảy ra tuy nhiên quá trình rũ bỏ nếu trong một số các trường hợp mà quá trình rũ bỏ khối lượng có sự gia tăng đáng kể thì chúng ta cần lưu ý một số các điều kiện để anh chị em có thể hiểu rõ được cái, cái dấu những cái điểm nhấn để chúng ta có thể hiểu rõ được cái uh, à, thì xu hướng thị trường trong những phiên tới như thế nào uh, chúng ta biết rằng là trong khi thị trường chúng ta gọi là quá trình sideways đây chúng ta gọi là sideways tích lũy thì cái khái niệm tích lũy là một khái niệm rất là nguy hiểm nếu chúng ta không quan sát cái khối lượng tập trung ở đây nếu khối lượng tập trung khối lượng lớn và có sự bán tháo đặc biệt là gãy cái đường SMA 50 thì đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải thoát ra hết SMA50 thời điểm này khối lượng lớn vậy khối lượng lớn chúng ta đo lường với địa điểm nào thứ nhất là những cái khối lượng mà chúng ta thấy là những cái điểm mà chúng ta gọi là điểm nhấn để điểm nhấn là những cái điểm mà nó giảm rất sâu với khối lượng lớn này hoặc là những cái thời điểm mà như này thì đây nếu chúng ta đo lường những cái điểm như này Đấy, hoặc là những cái đợt giảm như này thì chúng ta gọi là những khối lượng lớn vậy quan sát vào buổi sáng hôm nay thì khối lượng cũng có sự gia tăng đáng đây đây là một trong những cái khi mà cổ phiếu gãy cái đường SMA gì à, FMA 20 khối lượng gia tăng đáng kể đặc biệt là vượt qua những cái thời điểm thấp nhất như này thì đây là những cái thời điểm mà chúng ta có thể giảm bớt cái tỷ trọng đi Đấy, giảm bớt cái tỷ trọng đi thì trong quan sát của Dũng thì cái việc mà nhiều cổ phiếu nhiều cổ phiếu bị giảm đầu tiên đó, đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý một chút là nếu anh chị em đầu tiên chúng ta vi phạm nhá, bình thường một nguyên tắc là vi phạm 4% cổ phiếu là anh chị em mua mà vi phạm 4% thì chúng ta phải cắt 50 phần trăm ấp một nửa bởi vì thứ nhất là chúng ta cần phải làm xử lý cái vấn đề trước tránh tình trạng cổ phiếu bị vi phạm thì chúng ta mới vi phạm sâu chúng mới bán ra bởi vì lúc đó chúng ta thường là chúng ta sẽ có một tâm lý là trì hoãn không muốn bán ra ở trên thị trường thì luôn luôn có những cái cơ hội và luôn luôn có sự thách thức có rất nhiều cổ phiếu đây là những cái cơ hội để nó rũ bỏ hoàn toàn trước khi nó đi lên nhưng có những cổ phiếu có thể những cái cơ hội này nó không lên được nên chính vì vậy thì giảm dần tỷ trọng là chiến lược đầu tư quan trọng nhất trong lúc này à, Dũng sẽ lấy một vài ví dụ để anh chị em sẽ thấy rằng cái chiến lược mà Dũng uh, áp dụng với một số cổ phiếu đây đầu đầu tiên là cổ phiếu như là DGC đây là DGC với việc mà khi mà tham gia mua ở vùng này thì với việc mà thị trường chung giảm rất là mạnh thì ở trong giai đoạn này là Dũng cũng phải, phải vi phạm một số giai đoạn là phải cần giảm tỷ trọng để giảm tỷ trọng và bắt đầu quay trở lại mua ở vùng này các bạn đây là quay trở lại khi mà mua ở đây khi mà cổ phiếu bị vi phạm đấy, vi phạm một cái số lượng trả bốn hoặc là 5% và 10%, Dũng có thể lấy 10% và 5% và 10%. Nếu lỗ 5% các bạn có thể bán một nửa hoặc nếu trước khi nếu cổ phiếu lỗ 10% các bạn bán một nửa. Thì đây là cái cách mà chúng ta có thể xử lý với những cổ phiếu mà các bạn bị gãy kênh như thế này. Vì sau khi gãy kênh thì nhiều cổ phiếu có thể hồi phục và chúng ta có thể quay trở lại mua cái phần mà chúng ta bán ra ở dạng trước. Đây là cách thức để chúng ta xử lý hoặc là có những cổ phiếu sau khi nó chưa kết thúc chu kỳ do là cái cổ phiếu này nó vẫn còn gì ạ vẫn còn cái dư địa của điểm thì có thể nó sẽ bị gì ạ? nó sẽ tiếp tục uh, giảm với cái việc mà chúng ta giảm dần tỷ trọng đây và có thể quay trở lại mua xong lại sau đó chúng ta thấy an toàn rất nhiều thay vì chúng ta vẫn cứ tiếp tục nắm giữ ok ạ tiếp tục nắm giữ và anh chị em lưu ý một chút ạ lưu ý một chút là những cái cổ phiếu ở phía trên này lỏng như này thì những cái đợt rũ bỏ này là cái rũ bỏ cần thiết nếu sau những đợt rũ bỏ như này cổ phiếu hồi phục chẳng hạn như sau rũ bỏ này cổ phiếu có thể hồi phục Đấy, chẳng hạn thế và nó tích lũy đi ngang như thế này thì đây là những cổ phiếu rất là thành công nên cái việc cắt lót khi bị vi phạm gãy cái đường SMA 20 với cái quá trình mà tích lũy ở trên một cái nền tảng gọi là biến động khá là là lỏng ở đây ở đây chúng ta gọi là lỏng thì nó là chuyện cần thiết chúng ta có thể mua lại khi mà cổ phiếu hồi phục đấy là chiến lược mà anh chị em cần lưu ý còn rất nhiều cổ phiếu khác chúng ta đang quan tâm giả sử những cổ phiếu mà thời gian vừa qua tăng khá tốt như cổ phiếu FPT đây là cái điểm mua và chúng ta cũng có thể bị cắt lót trong những cái vùng này trước khi chúng ta có thể quay trở lại mua sau chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rất nhiều trường hợp như là FPT ở đây chúng ta cũng có thể mua ở đây sau khi mà vi phạm chúng ta cắt và chúng ta có thể quay trở lại mua ở những vùng khi mà nó hồi sinh ha chúng ta tuyệt đối không mua bắt đáy ở vùng bên dưới tuyệt đối không mua bắt đáy bên dưới bởi vì trong quá trình mua bắt đáy thì có thể bị thua lỗ có thể bị giảm sâu hơn đây là một lý do vì sao anh chị em cần lưu ý à xin lỗi lý do anh chị em cần lưu ý một số anh chị em thì họ có hỏi là gì ạ có hỏi là thời điểm này chúng ta nên gì ạ nên đánh giá các cổ phiếu trong khi mà thị trường xuống bị gãy cái thì chúng ta không nên gì ạ không nên để ý bất cứ cổ phiếu nào vi phạm hoặc là chúng ta có thể thoát ẩn kể cả chưa vi phạm thì chúng ta cứ giảm dần tỷ trọng chưa vi phạm chúng ta vẫn cứ giảm dần tỷ trọng à, ờ, chưa vi trọng ở ờ, cháy thì cái cái việc mà trong thị trường thì luôn luôn có những cái kịch bản bị rũ bỏ quan trọng là khối lượng nếu có sự gia tăng thì đó là cái khả năng sẽ bị gãy cây nếu trong trường hợp khối lượng không được gia tăng thì câu chuyện lại khác nên ở đây chúng ta thấy là trong buổi sáng nay khối lượng cũng gia tăng đáng kể nên chính vì vậy thì chúng ta giảm lượng tỷ trọng đó là cái điều khôn ngoan nhất trong lúc này ờ, giảm nhận có thể 3 đến 50 phần trăm đấy đây là cái góc độ như thế tại vì cái tỷ lệ margin ờ, có một cái điều như thế này, này. Ờ, phần lớn anh chị em khi mà thị trường sideways trong loại này nha anh chị em này phần lớn anh chị em cái thị trường sideways trong vùng này đây đây là cái quá trình sideways thì nhiều nhà đầu tư không có lợi nhuận yeah. nhiều nhà đầu tư không có lợi nhuận thậm chí bị thua lỗ nên chính vì thị trường bị gãy như này nó đạp rất là nhanh đạp rất là nhanh đấy là góc độ như vậy chúng ta biết rằng là thường khả năng những cái thị trường sau khi tích lũy như này khả năng bị gãy sâu hoặc là gãy cái đường SMA 50 này khối lượng lớn có thể diễn ra nhưng có thể diễn ra nhưng cái quan trọng là nếu trong trường hợp bị gãy một khối lượng thấp thì có thể đây là một cái quá trình rũ bỏ để hồi phục đây chúng ta gọi là shake out à, cái quá trình shake out thường khi mà cổ phiếu chạy nước rút hay tạo ra đỉnh thì nó phải có những cái dòng dẫn dắt chạy nước rút nhưng nếu chúng ta quan sát cả thị trường những giai đoạn vừa qua chúng ta nhìn thấy nhiều cổ phiếu thì nó cũng đang trong quá trình tích lũy up đây trả những cái cổ phiếu này rõ ràng là cái việc mà nó biến động rất lớn ở trong vùng này thì Dũng cũng chia sẻ các bạn chị em không mua vào đấy có một số cổ phiếu như vừa rồi như PVB cả thế khi nó lên trên vùng này à, cái quá trình mà nó thì khả năng tích lũy trên cái vùng này nó vùng là khá là gì ạ biến động nên cái việc mà cổ phiếu có thể test lại trên cái vùng này là chuyện rất yếu xảy ra và cái, những cái vùng này là vùng trung cản khá lớn bởi vì những cái điểm mua này tôi đã bỏ qua thì những cái điểm mua này do là cái quá trình tích lũy ở đây thì à, biến động lớn thì cái chu quá trình quay trở lại để tái tích lũy đó là chuyện rất là tất yếu xảy ra chúng ta có thể nhìn thấy là cổ phiếu tiên Techcombank cũng đã xảy ra những trường hợp tái tích lũy đây, đây những trường hợp tái tích lũy như vậy nên anh chị em thấy là việc mà chúng ta mua có thể tạo ra vì cái vùng này nó biến động lớn nên cái việc mà nó có thể tái tích lũy trước khi đó vào chu kỳ mới nên cái việc mà quan trọng là khi mà chúng ta mua vi phạm chúng ta vẫn phải bán ra là chuyện rất bình thường quan trọng là khi cổ phiếu quay trở lại chúng ta có cơ hội để mua lại thì những cái điểm nhấn mua lại này đây là những nhà đầu tư khốn khổ sau khi bị mua bị rũ bỏ thì những nhà đầu tư nhà đầu tư thành công là những đầu tư sau khi rũ bỏ chúng ta phải quay trở lại thì thị trường chúng ta cũng tương tự như vậy những cái giai đoạn mà bị rũ bỏ như này là giai đoạn rũ bỏ cần thiết trước khi mà có thể quay trở lại xu hướng tăng nên cơ bản là chúng ta gì ạ thay vì chúng ta gì ạ đây là những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ khá rõ các bạn đây quá trình đây là những điểm tham gia và cái việc mà chúng ta bị rũ bỏ đây đúng không đây là chuyện cần thiết và chúng ta có thể quay trở lại mua khi mà cổ phiếu xác nhận đây là những chiến lược mà anh chị em cần phải nắm rõ bán khi mà cổ phiếu vi phạm đấy có thể có những đợt vi phạm cắt các đường ép những cái đường trung bình động trước khi cổ phiếu quay trở lại và với thị trường chúng ta thì chúng ta biết rằng là nó luôn luôn có những cái biến động như vậy nên cái quá trình mà đầu tư dài hạn à, dài hạn khi mà xu hướng thị trường vẫn đang trong quá trình sideways chúng ta gọi là quá trình sideways việc sideways như này à, việc sideways như này và cái việc rũ bỏ cái chúng ta gọi việc rũ bỏ nếu có sự gia tăng khối lượng lớn ở đây thì cái việc mà nó giảm tiếp chúng ta thấy là rất khó cơ hội để chúng ta lấy lại vốn nên quan quan trọng là chúng ta giảm dần tỷ trọng giảm dần tỷ trọng đến mức mà chúng ta có thể 50 phần trăm hoặc nhiều hơn trước khi thị trường quay trở lại khi mà thị trường quay trở lại thì cái quá trình tích lũy lại trên vùng này, đỉnh này trước khi có đi xa hơn đây là những ví dụ mà anh chị em có thể một số trường hợp nó sẽ tái tích lũy trở lại đây, đây là quá trình tái tích lũy trở lại sau khi rũ bỏ Đấy, thì cái quá trình chúng ta có thể mua trở lại khi mà quá trình tích lũy tái tích lũy đây tái tích lũy trở lại rũ bỏ à, những trường hợp như này à, trường hợp mà có thể diễn ra nhưng có những trường hợp khi mà cổ phiếu thị trường nó gặp những cái vùng này Đấy, nó có thể giảm sâu hơn nên chính vì vậy thì cái việc ở trong dạng này chúng ta sẽ giảm tỷ trọng để chúng ta sẽ xem là những cái lựa chọn những cổ phiếu này sau khi rũ bỏ nó có gì mạnh hay không nếu nó mạnh thì những cổ phiếu này rất là mạnh trong thời gian tới hoặc là còn nhiều cổ phiếu khác nữa hay chẳng hạn những cổ phiếu đang test lại cái đáy này này nếu mà test xong lượng thấp thì sau khi nó hồi phục thì nó sẽ trở thành những cổ phiếu rất mạnh đây là lý do vì sao trong cái việc mà chia sẻ với anh chị em Đấy, anh chị em chúng ta cần phải nắm rõ được nắm rõ được cái việc mà chúng ta uh, tham gia hay thoát ra khỏi thị trường một cách an toàn À, thực tế thì tất cả kinh tế vĩ mô chúng ta thời điểm này là khá tốt mọi thứ triển vọng khá tốt nhưng cái vấn đề là các cổ phiếu vấn đề là các cổ phiếu vi phạm chúng ta vẫn giảm tỷ trọng cái cái quan trọng là đây chúng ta hành động hành động Bởi vì khi chúng ta hành động để chúng ta giải quyết những cái vấn đề khi mà cổ phiếu bị rũ và chúng ta có thể quay trở lại đấy là những cái bài học mà chúng ta cần phải học chứ không phải là chúng ta nghĩ là cổ phiếu tốt hay không tốt không có lý do nào tất cả mọi cái vi phạm này chúng ta cắt vi phạm là cắt vi phạm là cắt và chúng ta có thể tái quay trở lại nếu anh chị em học phương pháp hệ thống của Dũng thì những cái chia sẻ này có thể dạy cho chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta linh hoạt đưa ra những chiến lược chẳng hạn như trong Minh pháp thì có thể thỉnh thoảng chúng ta vẫn bị những cái trận thua rất khá lớn nhưng cái quá trình mà chúng ta rút quân hoặc chúng ta tạm thua tạm thời trước khi mà chúng ta tấn công đấy là cái gì ạ cái mà chúng ta có thể thấy được rất quan trọng còn về có thể một số anh chị em sẽ bắt đáy ở đây với quan điểm của Dũng thì Dũng sẽ không bao giờ bắt đáy những cổ phiếu đặc biệt là những cái đợt mà nó bị gãy kênh với với một biên độ khối lượng thời điểm này Dũng không thể đo lường được nó lớn đến bao nhiêu bởi vì thực buổi chiều có thể nó sẽ không giao dịch bởi vì cái cái lượng lợn khớp lệnh của chúng ta khá là gì ạ khá là là là là, là bị kẹt nên cái việc không biết nó khớp bao nhiêu nhưng trong hợp ngày mai nó giảm tiếp thì chúng ta mất tiền mất vốn và nếu mất tiền mất vốn thì chúng ta sẽ không còn cơ hội để giao dịch nên chính vậy bảo toàn vốn là một trong những chiến lược quan trọng nhất bất cứ nhà đầu tư nào chúng ta phải bảo toàn vốn nguyên tắc đầu tư là bảo toàn vốn bảo toàn vốn và bảo toàn vốn nên chính vì vậy việc mà cắt lót là chuyện quan trọng và chúng ta cần phải xử lý sau đó thì chúng ta sẽ có tiền để chúng ta có thể tái tích lũy sau những cái đợt giảm như này chúng ta luôn luôn có những cổ phiếu tốt nhất luôn luôn có những cổ siêu cổ phiếu và luôn luôn có những cổ phiếu rất là tuyệt vời nên chính vì vậy hãy hãy đứng ngoài quan sát hãy giảm áp lực để quan sát hãy hãy cắt lót nếu vi phạm thậm chí chưa vi phạm chúng ta cũng giảm mất thị trọng chưa vi phạm cũng giảm thị trọng khi nào nó quay trở lại nếu khi nào nó quay trở lại khi nào có gì ạ có những cái nền tích lũy chúng ta có thể mua lại sau đây là chiến lược hãy bảo toàn vốn trước khi chúng ta tấn công à, hãy phòng ngự trước khi tấn công bởi vì khi mà chúng ta mua bảo hiểm thì không ai mong muốn là chúng ta bị tử vong anh chị em nha không ai mong muốn bị mua bảo hiểm nhân thọ tử vong cả nên chính vì vậy mua bảo hiểm nó là gì ạ đó là chúng ta cần phải gì ạ Dạ, để ừ. bảo toàn cho tính mạng của chúng ta nếu mà không may chúng ta tử vong thì con cái gia đình chúng ta được bảo vệ thì cắt lót chúng ta cũng không mong là cổ phiếu có thể giảm sâu nhưng rõ ràng cắt lót để bảo toàn vốn và giúp chúng ta để có tài sản giúp chúng ta có tiền để tiếp tục chúng ta để tái đầu tư sau khi thị trường hồi phục ok đấy là những gì mà dũng muốn chia sẻ trong cái video ngắn ngày hôm nay Ờ, thường thì cái việc mà phản ứng thì chúng ta sẽ biết rằng là uh, chúng ta không nhất thiết phải để đến cuối phiên chúng ta phản ứng mà chúng ta phải phản ứng trước uh, đừng có khi mà thị trường ép chúng ta phải bán chúng ta bán thì lúc đấy chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro một lần nữa thì uh, xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã theo dõi cái chương trình cái buổi trưa đây là bản tin rất ngắn uh, dũng mong rằng là với anh chị em áp dụng cái chiến lược của Dũng thì anh sẽ sẽ hiểu phương pháp của Dũng một số anh chị em sẽ thấy rằng đây là cơ hội để mua vào thì đấy là có thể đến phù hợp với tính cách của con người các bạn nên Dũng sẽ không bàn luận cái việc của chúng ta mua hay là bán ở đây và anh ai đã theo dõi hoặc là quan sát Dũng cái kênh của Dũng trong suốt thời gian vừa qua thì anh chị em sẽ thấy là đây là chiến lược nó phù hợp với tính cách con người của Dũng thay vì Dũng mua bắt đáy thì Dũng sẽ giảm tỷ trọng và thậm chí là thoát ra nếu thị trường mà tiếp tục nó gia tăng khối lượng thì đây là thoát ra Dũng có thể thay quay trở lại mua lại sau cái chuyện là quay trở lại mua sau không quan trọng quan trọng là giảm được tỷ trọng đúng không cắt lỗ đúng không cắt thậm chí là nếu có thể gia tăng được tiếp tục gia tăng khối lượng thì hãy giảm bớt điện giảm bớt điện giảm hết điện trước khi mà chúng ta có thể quay trở lại có tiền là chúng ta có tất cả có tiền là chúng ta vẫn còn cơ hội thị trường vẫn còn nhiều và dũng tin chắc là đây là chính nó là những cái đợt điều chỉnh ngắn hạn thôi nó không phải là điều chỉnh uh, cho một chu kỳ dài hạn nên chính vì vậy hãy giảm tỷ trọng hiện và để xem là sau mỗi cái đợt điều chỉnh giảm này cái nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt cái nhóm cổ phiếu mạnh nhất là nhóm cổ phiếu ít giảm nhất à, nhớ là những nhóm cổ phiếu nào giảm ít nhất là những cổ phiếu mạnh nhất đó là những cái món hời và chúng ta có thể nhìn được sau mỗi chu kỳ này nên chính vì vậy thì hãy đứng ngoài quan sát hoặc là hãy để một ít cổ phiếu để chúng ta có cái đầu minh mẫn nhất khi mà chúng ta có đầu minh mẫn nhất thì trí tuệ chúng ta sẽ tốt nhất một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi chúc các bạn đầu tư thành công xin cảm ơn rất nhiều hẹn gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo xin cảm ơn